Ừ, sao bạn? Bạn đi đâu đây? À, mình đi vệ sinh Vệ sinh nhá? Ừ à, Thôi bạn hát, hát cho một bài luôn đi à, okay, okay. Đây. Để, để mình hát <laughs> Đang đi ờ. vệ sinh rồi ừ, Để đau bung kìa Đây Cho loa cho bạn hát không Đây